cả anh anh dưa cầm lá dưa lên cho các bạn thấy đây rất là to và và ngon như này các bạn này <laughs> thật tuyệt vời ổi nay uống rượu ngon <laughs> giòn lắm ở đây giòn ngọt cực kỳ luôn vâng. bạn nào muốn ăn cam rẻ thì khỏe đến đây nhá <laughs> vườn cam đẹp sai chữ quả và ngóng mình cắt quả cam rất giòn nhá quay lại đi ờ, thế thì anh để đấy anh để vào trong cái điện đây trong điện quay gần này này cắt vị thử coi thấy chưa vâng không cắt miếng cái kia này cắt miếng cái kia à đây đúng không cắt thế này đấy, đúng rồi, đúng. Ừ. Đúng. đấy. vỏ mỏng vỏ mỏng nha vâng. mỏng nữa ít hạt Cam, à? ít, ít hạt, hạt. công nhận ít hạt vâng đấy, đấy. cái ruột cam nó vàng các vị thưởng thức cái này vâng. toàn được vâng. không quay cái lề dao đấy các vị chỉnh với vâng. được chưa Phần dính như vậy đây bây giờ thì đấy. ngọt cực kỳ luôn xin mời, mời, mời anh mời, các chú đi vâng, mời các chú tan thử để cảm nhận được cái cam cùng với uh, Sinic um, tâm đắc đắc giang của nhà À, ông Nguyễn Văn Thiện ở bản 32 Châu Bình Quỳ Châu Nghệ An dần nữa Dạ cũng nhạc này chín màu này sau khi ăn xong mọi người để lại cái vỏ ừ. để lại cái vỏ để mình nhận xét cái vỏ nhé nhất là cái múi cam nó rất là vàng này và vàng mỗi năm mà chưa có cái Sinic Tân Bát thì cái cam nó có được vàng này không ạ? Không được rồi nó trắng hơn phải không ạ trắng hơn à. năm nay ăn rồi mùi ngọt thánh đậm thơm thơm rất thơm, ngọt thanh đậm, cam và đậm, đậm, rất là thơm cam ông có thể bổ tiếp quả thứ hai ạ và đây sau đây thì ừ. thấy chưa Cảm tí là khi ông ờ, đưa lấy dao về thì ông cảm nhận thế nào ừ. Đấy. nó rất giòn nó giòn răng thấy dạ, dạ. chưa đẹp như này cầm cầm nửa quả đưa đây ạ đây. đây các bạn này nó vàng dứa cam mà ít hạt ít hạt lắm vỏ mỏng tang nhỉ dạ. yeah. vỏ cái, cái vỏ rất mỏng nhé vỏ mỏng nước nhiều quả chắc ừ. nằng cam đây các bạn này vỏ mỏng dính nha các bạn này đây đây các bạn này vỏ rất mỏng như thế này mình có thể um, quay nghiêng để cho các bạn nhìn thấy rằng vỏ cam rất mỏng đây, đây. vỏ mỏng như này đây. nếu mà cam uh, ờ, cà phong hoặc là những cái cam khác mà dùng bình thường thì cái vỏ nó rất dày dày vỏ mà nó khô quả nhưng ở đây thì mình bổ lấy bất kỳ một quả nào ừ. nó đều đều quả nó đều mà cái ờ, nó không bị khô quả nó không bị khô một chỗ nào cả <coughs> tôm nó rất là là là nhiều nước mời vâng. mời mời anh ạ công nhận đấy cái cam ờ, mấy năm công nhận là chấm bỏ những thân đi là còn được không để ăn cắt đôi các bạn đi ừ. ừ. không để để mình cắt ăn đấy nhá mình cắt ăn đôi vâng, chứ à cắt đôi à tiếp tục nhé cắt đôi quả nhé vâng à, đúng rồi đây các bạn này những trái cam trông thế này thôi nhưng mà nó chịu tay lắm nó chịu tay đấy nó chịu mà nó chín đều nó chín đều còn có một số nhà vườn thì than phiền là uh, cam chín từ trên chín xuống tức là nó bị uh, gọi là bung rươi trong miền Nam gọi là bung rươi và nó nếu mà chín từ trên chín xuống thì là gặp những trận mưa là nó sẽ bị rụng nó sẽ bị rụng trái đấy à, và nó bị bệnh thì nó mới chín từ trên còn của mình đây là chín từ dưới trên lên các bạn chín từ dưới cắt đây chỗ này để quay nhìn nó dễ bớt đi cái cắt cho nó phấn cắt đôi cắt đôi để xem là cái cắt đôi miếng cơm rất là ngon cắt ngang sầu cắt ngang cắt ngang đấy đúng không đấy đấy đưa con dao vào đã thấy độ giòn của nó đúng không dạ. yeah. quả cắt ngang là mình ngon đúng rồi yeah. Dạ. đây rất là ngon đấy rất ngon đẹp cá đẹp cá ừ. tôm đẹp nhiều nước cái tôm đó rất cái, cái là mỏng nhá kể kể cái đầu cuộn này cùng không hề có một tí nào là sổ hết vâng. rất mỏng nữa cám này là kiểu bình quân là, chống nó thế này kiểu bình quân là bốn quả cân ra dàn bốn quả cân nên nó quen nó cứ bảo người ta mua vậy nó mình hái còn bốn mươi quả là được đến luôn à. lệch nóng đáng kể vâng. cái cuống của nó rất dai các bạn ạ dai cái cuống nó dai đây này các bạn này phải vặn vặn hết sức đây đây các bạn này dẻo dẻo cuống dẻo cuống đây vâng. đây nhá mình vặn mãi như thế này mới được này đây vặn mãi cám à, vặn mãi rồi các bạn này mà nó vào, vẫn chưa ra này vào cái vườn cam mà rụng nhiều bạn, mình chỉ cần với cành rúng cái bạn thử vặn quả cam ra xem nào dạ, <laughs> không bạn đây bạn thử vặn một quả xem nào các bạn ừ, vặn đi xem rất, là cái cuống nó có dai rất dai cuống nha đấy rất dai nhá đấy đấy như cám và cám khác là nở cái đứt lên cho nên nó rụng là nguyên nhân như chỗ này này đúng rồi được cái cái, Phải. cái, à, cái nào nó cũng gầy nhưng mà không gầy ở cái cuống nó, nó, nó gầy ngoài gầy ngay này nó còn còn cái cuống để cái ưu điểm cái cái ờ, cái phấn xin lít là ờ, giá của nhất là cái, cái gói 300 gram mà phá khoảng 60 lít nước mỏng phun lên trên đấy thì nó nhìn thấy còn cái nhỏ gọi nó cái rút trắng lên rút đến là nó xanh xui xui là hai sốt này tuyệt vời luôn kia cái này hả này vòng trơn đây là vỏ mỏng vỏ vỏ mỏng và bóng mỏng bóng trơn lắm cắn to luôn á Xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Vâng, vâng, đi mời uh, mấy anh. Tám đấy. Vừa nói chuyện vừa chia sẻ để mà biết đấy Ra vâng. cái trong phấn nó cái đi trên vườn ăn đủ quá nữa. Cho nên cái cái cá thì độ nhân này cứ dùng cái uh, dòng phấn chỉ có thể dùng. Rồi sáu mình phủ thấy một ít trên uh, bê cá ít ít thôi. Đó là phù hòa có người cũng như là bọn gốc xong là phun đi gói 300 gram là phun lên tuyệt vời một tháng phun lên thế thôi đảm bảo như là cây cũ ngần dài cành ngần dài có những cành mà kéo hơn bằng thế này có lẽ yến hơn yến quả mà không gầy nó cái cống vặt xuống như cân cầu này mà không gầy chịu lặng chịu xuống đất lặng tiêu mà cầm cả cành rúng là không bao giờ rụng quả đâu ăn giá ai cuống mà cho nên mình thích em bé cái ngọt của cái cam dùng Sinic này là cái ngọt của tự nhiên cho nên chú ăn xong chú lại muốn ăn tiếp rất chi là đậm đà tuyệt vời đấy nhưng mà cái ngọt của cam dùng nhiều kali thì cái ngọt đấy nó ngọt lợ lờ ăn xong mình cứ cảm giác như là mình ăn đường học ấy ăn xong nó lợ mình mình cảm thấy ghê cổ và mình không ăn được nhiều nhưng mà cam này ăn xong chú lại ăn tiếp được bởi vì nó cái ngọt thanh vừa thanh và mát mà nó có sự đậm đà đấy nó rất là đậm đà của cái cam và nó thơm mình cắt quả cam ra mình thấy nó thơm lắm mình đưa con dao vào mình thấy này nó giòn dần dần luôn, đấy ừ, rất là sướng cắt ra thì cái quả cam nó mọng ừ. quả nào thế bổ nguyên nguyên quả quả nào thế em này nó rất là chắc quả cam mời chú rất chắc quả cam rất chắc quả cam và cái cái cái tôm này là nó nhiều nước nhưng mà nhiều đồng đều chứ không phải như những quả kia mà ờ, cắt ra cái bên trên nó khô Đấy, bên trên nó khô và cái, nó chỉ có tí nước ở giữa thôi thì ăn như thế mình cũng rất chán thế hoặc là nó ốc nước quá thì cũng không được ốc ừ. nước thì, thì là nó chua chua nhưng mà cái này thì quả này nó rất là lặng quả mặn đây là nhà anh thiện làm vẫn còn dùng ít chưa chưa đủ liều lượng của nó cho nên là cái mã nó hơi bị bị, bị như này đấy và phun cũng chưa được nhiều chứ nếu mà mình dùng đủ mà phun không nhiều thì nó vàng đỏ nó đỏ dần củi như thế này luôn như thế này luôn đấy và trái nó sẽ to hơn nữa, nữa. nó sẽ khoảng là một à, một ký là ba quả ở đây của mình là bốn quả bốn quả một ký nơi đây là bốn quả Jadi ini mau